cho à, mọi người xem ngô là em đi tư già là là lên rất là tốt à, Giang có nhận được cuộc điện của em già bảo là ngô à, lên rồi luộc rồi ăn được rồi đây hôm nay thì à, đi cùng Giang thì có à, em Hòa em đang cầm máy nhá mọi người nhé ở khu vực dưới này là ngô đây cũng cũng là của nhà em già hết nhá mọi người nhé đây là cái tràm trên mà đợt trước mà Giang có làm cùng em tư già là vun ngô ở trên này này và toàn bộ của nhà em đấy với lại ở phía đằng trong nhà em đấy nữa thì bây giờ xin mời tất cả các bạn là cùng à, đồng hành với Giang và trong nhà em bí thư già nhé ở trên này thì vào cái vụ à, ngô như này thì bà con hay tỉa những cái lá này mang về à, cho bò ăn à, đây con nhà này xây xong rồi này nhanh nhỉ nhà bên đường trước anh em vào là để đắp cây ờ, này xong rồi hả phía xa bên kia là cánh ờ, rừng thông đấy nhỏ nhỏ rồi thông và trong thôn uh, cá thì ờ, một trăm phần trăm là không có sóng rồi mọi người nhé Thế mà hôm nay là ai muốn liên lạc ấy là không có sóng điện thoại phải lên dò đấy ở trên đồi cao dò ngô rất là tốt nhỉ hai bên đường ngô rất là tốt cái này cái này không biết là có bón nhiều không anh à, có đấy có bón ờ, phân lân lân mà ở trên này là người ta được ủng hộ em ạ là có hỗ trợ ờ, đạn ừ. Ưu tiên bên em ờ, cầu này rồi ờ, sắp đến nhà bị chú già rồi biết là anh già của nhà không thôi chờ em nha dốc này ngày trước uh, đi đường đất thì khó phết đấy Vâng, chào chị nhá <laughs> Cho cháu mấy cái kẹo Nó tha, nó tha Sao xanh nhỉ Ồ, khóc ờ, chú không làm gì đâu nhỉ Chú có kẹo thôi Kẹo ăn nhá À, sang nhà, nhà ấy Sáu mẹ con qua nhà không hả Ừ, khóc à, không nên khóc nhá chú <laughs> Chơi đây nhá ừ. Đợi em ra già về đó Mọi người em già đang đi xã Không ở nhà nói chung là hai anh em em có cháu nhỏ phát cho mấy cháu ô oh, nhà vâng khóa cửa nhà nhà sáu mẹ con nhà đầu tiên anh làm đấy hả à thế à ờ à, nhà này ở thôn này vâng nhà cũng rộng đẹp quá nhỉ ừ. anh em rồi sách ờ, kiểu đi quanh bản phát cho mấy cháu đấy cháu nhỏ hai cho hai hai cháu này à. một một hai cái kiểu này phải xin chú ấy À. à, hai tay, hai tay nào. Ờ, tay này bạn nó. Ờ. Ờ. Bạn quá nha. Ăn ngon nó chán không. À, cái này luộc ăn thì ngon rồi. Cái này ờ, luộc ờ, mang về cho Hòa luộc ăn được. Và này mới ngon anh ạ. Vâng. Sao dạ, hôm nay nhìn vẻ đẹp trai hơn nhỉ, thời gian đấy nhỉ? À, em ấy, mệt lắm, suốt ngày đi uh, phát phát ngô này, phát cỏ ấy. <laughs> mệt pizza thì mệt ờ, toàn ờ, đi ờ, ấy thôi còn đi hỏi thăm gái đúng không vừa rồi à, anh ốm à ốm rồi con thấy già không thăm đâu xa quá nhỉ? hả xa xa gì già <laughs> mẹ khỏi khỏi ốm chưa anh mẹ nhá ừ đỡ một chút Đỡ đỡ thế gì? Ồ. Anh này còn ốm rồi nói gì ốm lây theo đây này. Anh đi trong mẹ. À? trong nhá. Ồ. Ai trông đâu. Nói chung. Như già cũng mang về ăn hết rồi sao? Cái này á? À? Hái về ăn mà. Em ờ, toàn ăn ở đây chứ đằng sau à, núi mà anh hộ em vun kia là cũng đời nhiều nhưng mà xa quá đi bộ lười lúc dạ. nào mà đi uh, các cỏ thì em mới uh, đi hái tí về ăn ừ. bên kia quả bí nhiều lắm thế mang quả non non về luộc ăn rồi <coughs> vâng con này bụi mía nhà ai đây cái này của nhà bát à nhà bát vâng. à. Dạ? Mua chưa thành đâu. Chưa ạ thế thì tí ờ, lên nhà hái ở trên nhà ờ, ờ, mua nếp không là nhặt cả cái hoa này ăn được mà giờ cái hoa này nhưng mà bây giờ bây giờ cái cái ong nó chích vào rồi ăn không ngon phải buổi sáng buổi sáng nhanh hôm nào vun vun mà quả nó to bình như này đấy luộc cái này phải gọi anh sơn lên ăn thôi dạ <laughs> to lắm to lắm nhưng mà chưa chưa chưa thành chưa chưa thành vâng cao cái ngô này là giống giống ta mà anh. À, đấy. Đây không phải giống lai. Giống này là, là... À? ở đây phải anh không? Có mà. Ừ. Đây ừ. ở trong này anh. trong này đây ờ, anh. Ờ, vâng. Tí anh mình xuống vặt mấy quả xoài đi ăn. Xoài bây giờ cũng chín rồi. Trồng quả xoài á? Vâng, đấy này. Ờ, cây xoài nhà em nhá vâng cái này ờ, cho chị em phụ nữ ờ, <laughs> mà thèm chua thì thôi rồi <laughs> xoài chua có ngọt ngọt cũng có cái chỗ này là mới trồng thêm này em cái ngô này á ừ. ngô này phát lanh xong là mới trồng anh ạ à. Ừ, lanh bây giờ mẹ đang uh, làm lanh uh, à, cái để ấy mình trồng cái lanh này, này. đây đấy lanh này vải, Uh... cái vải chá chán đấy. À, ừ. chua, ngọt rồi. Cái này á? Ừ. Cái này uh, chua, còn bên bên này là ngọt. À. Vâng. À, có một cây chua, một cây ngọt. À? Vâng, nhiều cái. Ở trên nhà cũng có mà. À, vâng. Cái này em trồng để uh, ăn thôi. Năm ngoái em đi bán rồi không không không không lái. Dạ. Ừ. À, bao, bao nhiêu? Có mỗi uh, Năm ngoái là hai hai cân uh, ờ, 15 nghìn. Một cân là 7 nghìn. Rẻ mà trên này rẻ lắm. Năm nay xoài nó không sai anh ạ. Đấy. Bởi vì ờ, thời tiết ờ, lúc ừ, ừ, nám thì nám cả một hai tháng xong là hoa hoa xoài hiếu hết đấy. Dạ. Vâng, về đường này. À, xem bể ngô đi mà mang về luộc thôi, Đi đi lấy ở trên nhà ấy, ngô nếp ở trên kia. Cái này tẻ. Vâng. vâng hai ừ. hai ngọn ờ, ngọn nó kia kia kia một ngọn nó to đùng ừ, ừ, ngọn đi ăn thôi bây giờ em định à, phát phát lại à, ngô này thu xong rồi em phát lại để trồng à, vụ hai vâng vâng to to lắm vâng em bây giờ phát bí luộc và miền miến là truyền thống <laughs> ok anh vâng đấy đấy mà đầy vâng vâng đấy có mà. Vâng, hoa tím ấy. Vâng. Tốt, mà. Ở gần à, gần à, dưới chuồn xong là phân phân chuồn là lợn với bò là cứ thả xả ra ấy. Đấy, nước nước phân đấy xả ra dưới nương là tốt lắm Hòa thì à, đang à, rửa bát này bát quá là nhiều luôn Quá nhiều dạ, luôn biết là lâu không rửa sao ấy Cái này chắc em 24 giờ là, là... Bận <laughs> Bận quá Bận công việc à, xã nhiều quá Để tổn hơi bị nhiều đấy ừ thanh ra là bẩn cái nào rửa giấy rửa thì rửa trước để mình dùng xong rồi tí mình ngâm sau đây chắc anh em làm cái món uh, ờ, bí xào đấy ít uh, ờ, thịt rang thôi trứng ăn thôi đơn giản thôi rau luộc anh ạ ừ, rau à, món rau luộc rau bi luộc luộc hay là xào đấy luộc cho Ủa thịt à, luộc kìa <laughs> canh thịt luộc kìa thì bên trong này thì em đi đưa là đang uh, luộc thịt thì bác chỉ uh, của người đồng bào hâm mông mình nó đấy ngon lắm không lấy này ăn ăn để ừ. em sống không được em vừa mới đi sáng để đi vào ừ. bên kia ấy qua đi điện thoại hết pin không để ý ô <laughs> giờ có cái mít chín rồi ra nhỉ cái này chưa chín này ạ chín chưa chưa không chưa chín vâng cái mít này là đầu tiên anh thấy có quả đấy vâng Hồi trước cái... Ờ, có đâu có quả to đâu cái này ừ. lâu lắm rồi anh ạ ờ vâng xem là bí thư ra xem nào lớn bằng nào rồi vừa rồi à, bố nuôi ấy à. gửi tiền về à. em mua lợn để phát triển kinh tế à, à thế à ừ. hay quá nhỉ vâng. thì là một câu luôn nhé nuôi rất nhiều luôn cho em bắt là bao tiền à, con một con hơn triệu anh ạ hơn triệu một con à vâng Đấy, lợn nói chung là ừ, bây giờ cũng lên giá ấy ờ đúng rồi ở đây đúng vâng. Ô béo phết nhờ ừ, ba con ba con ba con thì uh, mấy con, con cái đây hình như cái hai, hết à hai, hai con hai con cái một con được đúng không vâng ừ. em uh, nuôi định là ờ, sau này nó hai con thì nó để ra lưới về mình nuôi nuôi cái con của nó phát triển kinh tế nó sẽ ừ, đúng rồi đúng rồi hiện tại thì bởi vì không có kinh, kinh phí ừ. để mua chính xác rồi đấy mua mua ít thôi là rất biết tính toán đấy vâng cái này là em già là em bảo là cũng muốn ờ, đi làm công ty đấy sau này để kiếm em ờ, ít vốn về chăn nuôi. Em thấy rất là hay mà. Còn cái này là bò của ờ, em già. Con này con của mình chứ? Con nhà mình, ba con nhà mình. Ba con nhà mình hết đúng không? Vâng, vâng. À con kia mới đẻ được mấy tháng anh nhỉ? Vâng, 4 tháng thì. 4 tháng. Vâng. 4 tháng mà gầy nhỉ? Vâng, không được béo. Không đủ sữa. Không đủ sữa thật. Vâng. Một con đực một con cái chứ hai vần vâng, con bé nữa là hai con đực ừ. bé cũng à con ờ, ờ, bí thư già béo phết <laughs> cố gắng chăm ờ, cho nó lớn lên vâng mùa này may còn có ngô cho nó ăn này đây mùa này có ngô rồi anh ạ tí tỉa cái lá ngô rồi ạ dạ. vâng vâng đấy dần, dần em lòng. thường là đi dập cái lá ngô này đấy, đấy. xong rồi cái ngọn vâng về cho chú anh bỏ. cũng uh, giật lá ngô ờ, lấy cho cho nó rồi mà vâng sau này mình thu hoạch ờ, cái bắp ngô xong rồi mình chặt cây vâng xong rồi mình lại cũng băm chặt cho cho châu cho bò vâng em tính là xong cái vụ này em trồng tiếp một vụ nữa để bò nó có cái à, ngô để ăn ừ. vâng chính xác rồi đấy vâng có cố gắng thôi còn yeah. Dạ. cái bắp ngô thì à, tốt cây nào thì mình à, ừ. ăn bắt đấy còn chủ yếu là thức ăn ngô, ngô. <laughs> cho cho, bò ấy ừ. giá trị tài sản lớn nhất của Vituza là, là hai con bò và vâng. một con bê nhỏ vừa đẻ xong vâng. 4 tháng và ba con lợn nữa vâng. còn uh, ngô thì uh, chưa được thu hoạch trước là vâng. lên đấy một câu em như không nuôi đâu đúng không nhỉ một câu à, nhà bác nuôi em nuôi nuôi, nuôi, gà thôi Ở nuôi gà thôi vâng. có thêm gà nữa thì thoảng cải thiện bữa ăn được không vâng gà vịt này vâng ô này cây này, cây quả gì đây nho sao nho nho có nho thật này vâng vâng nho ô này quả nho trồng để mát này nó cũng lên cũng lên nhở vâng cái này của nhà bác hay của ai đây của nhà bác à tưởng của bí đây là ngon quá nhỉ đấy. nhưng mà ăn ờ. trồng ở đây thì ờ, cùng nhau ờ, hưởng thôi ờ khi có quả một quả rất chín vâng, vâng. cây nho rồi thế thì mãi mới nhận ra <laughs> cây nho vâng rồi giờ anh em ờ, lên uh, nấu cơm xem là cơm ăn đi vâng. cơm ăn uh, tâm thử bí thư già <laughs> chia sẻ anh, uh, thời gian tới ở trong này nói chung là anh vào anh không báo trước ấy ừ. với lại ở trong này xa chợ quá anh ạ xa chợ, xa chợ. Đấy, không mình mình mà nuôi được ở trong chuồng thì tốt biết mấy nhưng mà ừ. do là em cũng gà này ngô lớn rồi em thả ừ. gà thả ấy chính xác vâng Cháu Xính nhờ à, đi làm công ty à, ở, ở làm Bắc Quang nhỉ? Vâng ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang mình sao nhỉ? Vâng, vâng, đấy Và Facebook hay nhắn tin mà Vâng Bí, rau bí luộc Rau bí luộc Luộc đi Còn mẹ bí thư già đang à, làm cái vải lanh nha mọi người nhé Đấy, bà là ngày nào cũng chịu khó ngồi làm như này đấy Vâng Công việc hầu như chị em phụ nữ đồng bào Hâm Mông mình à, ai cũng phải biết làm đúng không? Đúng rồi ở trên này hầu như là nhưng mà cái à, thời ừ. mẹ về thôi chứ bây giờ ừ. uh, con lớn đi học hết thường mà học xong về thì cũng đi ấy thôi ừ. đi Ồ, khả năng là chiều tối về xin bí đi già một hai quả bí về luộc ăn thôi cái bí này già rồi em lấy về hôm rồi xong rồi em lấy cho lợn đấy Đó. Dạ. Vâng. lấy cho luôn á. Vâng. Cái này vẫn xào được mà nhỉ Hòa nhỉ? Xào được. Ngon mà. Để mấy hôm rồi không ngon nữa. Ừ, rồi. Mấy hôm anh cũng ăn tất. Ờ, đi vạt, đi vạt ở ngoài ờ, nương mà trước anh ờ, hộ em làm ấy. À. Bên trong kia. Anh... À, đây. Vâng. Tình đi qua đinh trộm của đi dài mà không dám. Phải <laughs> xin ông Hoàng. Đây bị có mà. <laughs> xin hai anh em với Hòa là về phòng trọ là xào ăn. Thật sự thưa anh là cái mùa này chỉ có rau bí. Ừ. Đấy, mỗi bí là đúng rồi bây giờ rau cải ờ, dân nó cũng trồng rồi đây là trứng ờ, tí nó rán thêm vâng. Ờ, thịt luộc thì đôi với rau bí này thì không biết là già sẽ chế biến kiểu gì đây. cái này cho xuống canh canh canh canh thịt lợn thịt lợn à vâng. ok nói gì nhỉ vâng. anh em thì lâu không dạ. gặp nhau thật sự là rất là lâu rồi nên à, là, là, là cộng à, cổ vâng à. à, em gái lấy à, em trai nhà em à, vâng, à em trai à. con chú à em chú ờ, chú sức khỏe anh nhé à, mời anh bánh nhá vâng. à, xin mời tất cả các bạn cùng à, mời mọi người nhá cơm à, với à, giang và em già nhé vâng. em hoàng nhé em già xin mời tất cả và anh em vâng. nhé anh em nhé cái này là lâu lắm rồi Đấy. ở trong nhà nhà em nói chung không có ý gì cả ừ. ngoài ờ, rau rau vườn đây cho mọi người xem chỉ có thịt ba chỉ luộc đấy vâng. và trứng ờ, và rau bí của nhà em ờ, bí đi già đi hái về vâng. ăn lương giảm lương hoàng luôn chúng đi anh ơi đâu đi đâu mỏ anh đâu <laughs> mỏ đang hỏng chưa ừ. ừ. trên này nhà già rất ờ, ít ăn tiết tô à. Ờ. tiết tô ngon hết anh khoan nhỉ ừ. Thật sự, mà trong khi đó tiết tô này là chữa được rồi ờ, đấy bệnh đấy thế hả thuốc mà ừ. em biết gì đâu à, tôi là thuốc này nó thì tô tím này thuốc ừ, bị đấy tím đấy dạ không biết trên này nhiều lắm ừ em đang làm cái vườn mà bé tí à. đang phát phát dở này ừ. À, làm vườn không mà trồng ờ, các loại rau ừ. ăn vườn chứ không trồng ngô bởi mình trồng ngô là chỉ ké được cái cây rau bí thôi ấy. Ừ. thì mình làm cái vườn riêng kiểu như là em đi sang nhà anh Giang xong rồi thấy cái vườn nó ừ. ngon rau ngon ừ. anh làm luôn xong nhà đấy được mà trồng bằng bằng ấy đang phát dở này. Vâng. ngô thì vừa rồi bẻ làm bánh ấy ừ. bánh ngô hết à dạ vâng vâng em anh vâng. chúc vâng lâu lắm rồi đây dạ, đây dạ, dạ. anh cùng em uống đi uống bên nào đi vâng. họ chơi đấy đồng mỏ đồng mỏ họ chơi thế là không không nói được tiếng kinh đúng không Thế <laughs> là ý là cứ nói được mà sao đâu Nói được gì Nó sai không được, sai thì sửa Hỏng chưa, chưa thì đẻ <laughs> Em đang nhờ à, anh cậu về à. làm cho em cái bàn à, à à, cơm, ờ, cơm làm đồ trong này à, ừ. gỗ đúng không đấy, làm bằng bằng gỗ Ừ rồi rồi bởi vì ngồi giữa anh ừ, cứ coi coi là người hơ mong đi nhá từ coi người ngoài đây ừ. à, là tin nhắn ừ, hình như nó là người mong nó về hậu chứa thì mà hơ mong thì đúng là nhất rồi <laughs> qua kêu uh, hòa lúc anh lên trên này để xuống cái đỉnh mát bên làng ấy có một giờ cô à, uống rượu xong đi à, chéo chéo em gặp ngoài ui cái điểm ăn phi lệ bắt bên này bắt bên kia cái kia mình đi phải để ý ừ. bởi đường độ dốc của quá dốc ừ mà nhiều người à, hay ngủ dễ nhỉ đúng rồi dốc ừ. trên trên đấy mát đấy nên <laughs> đấy là ngủ được ừ. một lần ba anh em đi chả có bác mình ngủ giữa đường ấy à. <laughs> dạ. mày còn gặp cháu này xe cổ nó đi lại mà vâng. nguy hiểm đi nhiều lắm ừ, đấy. trên kia là khu du lịch ấy. Ừ. cái uh, à, rau bí này mỹ đưa rất là ngon ngon thế là rau vườn nó cũng, cũng ừ. À, độc hại không phun thuốc các kiểu luôn khả năng chiều anh em mình về là phải vâng. hái về đây hòa. Vâng, đúng, rồi hái một tí với hái vài quả lý vâng. thì xin đi ra vài quả bắp ngô về hai em đổ phòng ăn mà không biết là tối mới đi ra có ra được hay không nữa đây. vâng đang tính là ra nhưng mà ra là người lẩu lâu anh em ấy vâng chắc cái này chắc chắn tí nếu mà cái khoảng tí thời gian thì anh mình đi ừ. là cái hôm mà anh em đi về tới ừ. em ở nhà cũng suốt ngày đi phát lịch cỏ ừ. không có thời gian để đi đi đi làm rồi với lại thời gian này thì à, em đi thư già cũng khá là nhiều việc như là ngô đồng áng hay là châu bò nó người cũng có thời gian ừ. thời gian tới có thể là em già sẽ đi làm công ty nữa cái mà anh em thì à, mỗi người có thể là một nơi ấy. Vâng, một việc. Ừ nhà công ty đó là có em hòa đấy em này muốn cũng muốn đi làm công ty ấy à. cùng vâng. nhau á <laughs> đấy thế là đi làm ờ, cùng bí ờ, thư già hay sao thật sự để mà nói thì ở trên này thưa anh Giang là vâng. để phát triển kinh tế mình phải có vốn đúng rồi có vốn Đấy. thực sự là nó khó khó mà Đây, mình, ừ, mình ở nhà mà có một hai con thôi thì cũng ờ, không lên được ừ. phải đợi nhiều năm ừ, đồng nghĩa với một hai năm thì nó mới phát triển lên còn à, không thì mình đi làm công ty một hai một một năm tí một năm ừ. thôi thì ừ. còn phải dư dư một, uh, ít hai ba chục thì đấy, có đấy. thể về chăn nuôi đầu tư chăn nuôi đầu tư được nhân vâng. là cũng, nếu mà đã xác định chăn nuôi thì mình phải có đầu tư đầu vâng. tư mới có thu nhập điều đầu rồi. tiên như thế đó vâng. nói chung là mình gọi là đúng như em nói là một cái vốn rất là khó và bản thân anh cũng suy nghĩ rất là nhiều ấy Những lúc ờ, hay nói chuyện hòa là làm gì phải có vốn vâng. nếu như không có cái ấy của nó đầu tiên mình làm thì nó rất là khó đúng rồi nó nó không phải đơn giản. Bởi trong nhà thì à, nhân lực thì không à, Đấy không có. Không có. xính thì bây giờ đi làm rồi. Đi làm. Mỗi mình em thôi. Hai vợ chồng còn việc à? ở xã nữa. Vâng, vâng, việc sáng. Đấy, mẹ thì mẹ già. Vâng. Vừa rồi em xuống Hà Nội cái bốn nuôi được cho ừ. ít tiền 10 triệu hơn 10 ừ. triệu về để nuôi lớn các kiểu nhưng mà em mua được ba con để cho kinh tế dần kinh tế dần phát triển dần vâng, vâng. sau này có thu nhập thì ấy Họ lấy vợ đấy chứ Vâng, ừ. vâng em đang tính là sau này được kinh tế khá khá lên thì ừ. có thể là lấy vợ được Còn sáng năm sáng năm lấy vợ anh nha Hiện tại là đang ờ, Đấy. đàn lơ lửng không phải lập uh, gia đình đi bí đi giá ấy thứ nhất là mẹ thì cũng uh, có tuổi rồi không còn ai muốn có cháu bế quây quần vui lúc tuổi già ấy đúng rồi nhỉ khó lắm tuy là mẹ không nói ra đâu nhưng mà trong lòng là anh rất là hiểu đúng rồi thì người mẹ nào cũng, mong muốn là con mình có xây dựng gia đình ổn định rồi đi làm ăn thì cũng được không ừ. chủ xính rồi nhưng vâng. khổ đó cái là vì thư già là kiểu chưa có kinh tế nhà cháu xính chưa cưới được cũng chưa có tiền tổ chức vâng. là, đang mong muốn là trong thời gian tới là đi làm công ty làm này nọ mà kiếm được tiền đấy bởi vì em ở trong thôn là cũng có mấy anh em à, thanh niên ừ. đi làm dưới công ty ấy. Ừ. Cũng là, là cũng làm được Đấy. đi dưới kia đi vào công ty nói chung là rất là nhiều rất là đông à, ừ. người làm tuy nhiên công công việc cũng không gò bó ấy đấy vâng khắp mà công ty thì đúng là hỏi hòa thì à, một năm là công ty thời hiểu vâng Hòa làm công ty một năm mà Dạ Vâng Hoàn trước làm Đi làm mấy năm Trước công ty là người, người ta công ty trả lương bao tiền tháng em làm đấy lương cơ bản tùy theo lương cơ bản 4 triệu à, một tháng là 4 triệu 7 à, 4 triệu 8 4 triệu 9 vâng đấy. còn à, tăng ca thì tăng, tăng ca. ca nữa thì trung bình tháng cũng 6 triệu 7 triệu 8 triệu 9 10 triệu này. vâng vâng thế nào cũng được đấy vừa nãy thì kinh nghiệm của em Hòa cũng chia sẻ với em Bí thư là nếu mà trong thời gian tới mà em Bí thư già chuẩn bị đi làm công ty ấy thứ nhất thì Giang cũng chia sẻ là hiện tại thì kênh của Giang thì cũng trời như mọi người xem và biết là phát triển rất là kém và rằng cũng rất là hiểu nhưng mà không phải vì thế mà mình ờ, muốn ờ, bỏ cái con đường này cả cái con đường youtube này nói chung là ai làm rồi sẽ hiểu và rằng cũng mong muốn là thời gian tới là mọi người luôn luôn ủng hộ kênh dù em già không ờ, đi làm đều được thì em cũng bận công việc xã hay là em muốn lo cho tương lai hay là em hòa thì cũng phải đi làm công ty và cũng muốn phát triển cái kênh riêng của mình nữa còn Giang thì uh, thật sự là cũng có mẹ già ốm đau vừa rồi nữa thì uh, thật sự Giang cũng mong muốn là thu xếp một thời gian sau này nó ổn định thì ờ, Giang sẽ tiếp tục